Rồi ờ, không hiểu, không hiểu, không hiểu làm gì nói tiếng Việt BTV Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình Điều gì đã ngạc nhiên về Việt Nam nhất bảy cái mà điều gì mình đã ngạc nhiên về Việt Nam nhất nha Thứ nhất là mình xứng hợp bên mình Ví dụ Tâm Bi bình thường nói chuyện với bạn là Thầm Bi tôi buồn Thầm Bi muốn ăn cơm Tạm biệt muốn đi chơi Muốn đi chơi Nhưng mà như thế ở Hàn Quốc Giống công công chúa Giống công chúa Hay là trẻ con thôi Tại vì bình thường là không nói như vậy rồi rất là mắc cười à, ờ, Thắm biệt phải vui và Thắm bị đang đối cha như thế giống em bé quá Nhưng thật ra đam bị thích điều này Nên mình bình thường xứng hộp tên mình rất nhiều khi nói chuyện với các bạn mình Vậy là cảm thấy giống như trẻ con nhưng mà Tâm Vy thích vì dễ thương Thứ hai là kẹt xe Thật ra Hàn Quốc cũng kẹt xe rất nhiều đặc biệt giữa cao điểm Nhưng mà Việt Nam thì có rất nhiều xe máy ừ. Nhưng Tâm bị lo lắng về sức khỏe của mình và các bạn Tại vì nếu mà mình hút nhiều khói bụi từ xe máy thì không tốt cho sức khỏe Bị ung thư nhiều lắm Vậy là các bạn phải các bạn đi xa thì sử dụng xe máy cũng được nhưng mà khi kẹt xe mình không nên hút nhiều sử dụng khẩu trang và khẩu trang đặc biệt khẩu trang tốt nhá thứ ba là phát ốm 6 giờ luôn khi mà đam bi bắt đầu học tiếng việt mình mới biết tiếng việt là sử dụng sao dấu bình thường người Hàn Quốc mới biết là tiếng Trung Quốc có bốn dấu cũng nhiều nhưng tiếng Việt chỉ sao dấu luôn Đam bi chẳng biết có nước nào sử dụng nhiều dấu như Việt Nam nữa oh, Rất nhiều đấy Vậy là tức là mình nói chuyện với người Việt Đầu tiên mình từ học thì người Việt Nam Rồi không hiểu đàn bị nói tiếng Việt người Việt Nam Rồi không hiểu, không hiểu, không hiểu đàn bị nói tiếng Việt Vì trong ba bốn thằng gì đó người ta không hiểu Vậy đàn bị cảm thấy rất buồn Vì mình cố gắng hết sức học tiếng Việt mà người ta không kiểu là cảm thấy quá buồn nhưng từ Nam đi bắt từ sông một Sài Gòn đến khoảng 3 4 năm là người ta hiểu người ta bắt đầu với Nam đi nói tiếng Việt rồi thứ tư là người Việt Nam rất là nụ cười dễ nụ cười là điều quan trọng nhất vì nhìn thôi người Việt Nam rất là thân thiện và tốt bụng thật ra người Việt rất là tốt bụng đó là một lý do duy nhất mình thích sống ở đây các bạn có thể biết nếu mà có bạn Hàn Quốc các bạn Hàn Quốc rất là cảm động về người Việt Nam quá tốt bụng và luôn luôn nụ cười Ví dụ mình cứ xem mặt thôi mà người ta nụ cười không phải người quen mà như thế rất là thân thiện Thứ năm là giá cả rẻ Có một nhà hàng phở mà một bát phở 15 ngàn thôi 15 ngàn rất rẻ đúng không? Tam Bi thích nhất là ăn phở Nhưng nếu mà Tam Bi mua một bát phở Hàn Quốc thì một bát cũng mất 300 ngàn như thế này Đa số thì cũng rẻ Nhưng mà thức ăn chỉ một bát bình thường là hơn 100 ngàn Nhưng đang biên công ở Việt Nam rất vui Vì giá cá rẻ lắm khi mà mình đã sống ở Hàn Quốc khi mình trẻ còn gia đình mình rất nghèo mình rất là kèm quá nhiều thì cảm thấy không biết thưởng thức cuộc sống. Nhưng từ bắt đầu đam đi du lịch Việt Nam đến bây giờ mới biết sử dụng tiền thế nào, mình thưởng thức thế nào không phải lãng phí. Vậy đó rất là tốt tại vì quá tiết kiệm không tốt. Thứ sáu là giá cả Việt Nam không rẻ lắm. Chắc điều này Tâm Bi cảm sao mình ngạc nhiên về điều thứ năm Tại vì Tâm Bi thích Việt Nam là vì miền Trung Đầu tiên mình đi du lịch Hội An, Đà Nẵng và Huế Sau đó mình đi du lịch 4 lần nữa đến Đà Nẵng lại Tại vì rất rất thích Nhưng mà khi mình quyết định sống ở Sài Gòn Dễ học tiếng Việt và tiếp xúc với những người ở thành phố lớn Thì mình cảm thấy giá cả không rẻ lắm đặc biệt Trung Quốc thuê rất mắc. Bây giờ đang biết sống ở đây thực là vì mình đang làm phiên dịch ở công ty Hàn Quốc. Mai mốt cũng mắc hơn Hàn Quốc, xe ô tô, xe máy, máy anh, điện thoại gì đó, rất mắc. Thứ bảy là Việt Nam có rất nhiều người Hàn Quốc sống có lẽ Việt Nam và Hàn Quốc có văn hóa mà chia sẻ nhau rất nhiều cũng có điều mà Hàn Quốc có ngày xưa mà rất là quan trọng ví dụ như người ta túc cùng hay là người ta luôn luôn giúp đỡ nhau hay là người ta rất thoải mái mình không mình không phải ngại hay quá lịch sử cho người ta bởi mình sống ở Việt Nam là thoải mái cũng lấy visa dễ như thế này là người Hàn Quốc sống ở đây rất nhiều đặc biệt dạo này người Hàn Quốc đi Đà Nẵng và Hội An rất là nhiều các bạn biết không Ok hôm nay Đàm Bì nói về vài điều mà rất ngạc nhiên về Việt Nam. Tất nhiên mình cực kỳ cảm thấy ngạc nhiên rất nhiều chứ Rất nhiều thứ mình đã cảm thấy khác nhau với Hàn Quốc Tại vì mặc dù văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam hơi giống nhau Nhưng hai nước đều có cá tính của mình còn là hai nước đều có lịch sử rất là lâu khác mặc dù hai đều là Asia Vậy là Tammy đã ngạc nhiên về nhiều thứ như hơn 100 món ví dụ mỗi cái điểm tốt mỗi cái điểm xấu nhưng có điểm tốt nhiều thì đam Dambi nói về điểm mình đã cảm thấy ngạc nhiên và thích thật ra cũng có mấy điều có thể khó chịu Dambi sẽ không chỉ nói về tốt mà là cũng nói về nhược điểm nha lần sau đam Dambi sẽ cũng làm video mình đã một chút khó chịu hay là thích cái gì đó cũng được tại vì chỉ nói về tốt thì không tự nhiên các bạn hiểu chứ đam Dambi sẽ luôn luôn nói tự nhiên và nói tất cả tâm sự tất cả tâm sự, tất cả cảm giác của mình Nói thật thôi Vậy là các bạn đã thích video này Bấm subscribe, like và chuông nữa nhé Cảm ơn nha các bạn BTV